Chào mừng ờ, các bạn đến với video Đồng Quê phần 2 chăn vịt Đây các bạn đang ờ, xem thấy rất là nhiều vịt Họ thả ở trên ờ, đồng Trên kênh Đây thả ngoài đồng <coughs> Vịt đang bơi dưới kênh Bờ đê cánh đồng mênh mông bát ngát con vịt đang lội à, xuống kênh mương để bắt cá tìm mồi ăn uống nước bơi con thì bơi con thì rỉa lông đây là được uh, khoảng 20 ngày rồi họ họ cứ thả ngoài đồng này thôi ờ, không có che mưa che nắng gì cả vịt ở tự nhiên đây, còn đây là <coughs> đây là anh chăn vịt đây anh đang uh, đang ăn cá ăn nhiều quá đến lúc là nó không mòn lúa cho là chết rửa cháo phát suốt ở ngoài đồng anh bắt đồn cá lên anh à, nướng nướng dơm gà ta đang ăn cám cho gạo gạo cá với cái gì ăn cá mà cái gì này là 21 ngày. Ăn có à, uống 28 con cá. Cá lóc nướng rơm. Rất là ngon, thơm chấm muối tiêu đây anh bạn này anh anh bắt được cho lên anh đốt nướng đây là cái bờ đê dài mênh mông bát ngát đây là cái chạm bơm ờ, tiêu cho lúa đây là ngoài sông sông ngoài thượng lưu hay máy bơm bơm ra ngoài sông bây giờ đang ờ, đầu mùa khô cho nên là không có nước máy bơm là cũng ờ, ít ờ, vận hành ngay trạm bơm Xuân Dương thuộc xã Thanh Lương cái máy nó vào nó gạt đỡ đâu có đâu từ sáng giờ dưới đã thấy máy đâu đây anh bạn này cá máy móc gì đâu cá đốt rơm ờ, ờ. ờ. nướng rơm ờ, ờ. Đấy, anh bạn à, vừa chăn vịt xong lại vừa bắt cá xong lại vừa chuẩn bị à, gặt lúa một công đôi việc cái lều tạm của anh lều thịt đấy trong đấy có nước rượu thuốc cày cá lóc nướng chui kìa mặt <clears throat> mé gặt lúa gặt lúa đang vào để gặt cánh đồng của em 1 con vịt Sắp tới anh ta bảo là vâng, chào các bác lại nuôi kế vào 1.000 con nữa Cắt này nhiều chưa bác? Hả? Cắt này nhiều chưa bác? Ừ, cũng bình thường thôi Mình toàn toàn người miền Nam mà bác? Dạ, Mình toàn toàn người miền Nam hả bác? Máy này người Bắc không lái được hả? Em thấy mấy chủ là toàn người, người Bắc không lái được anh chăn vịt anh để cám để nấu ăn cho vịt đây vịt đang bơi mình rất là thích các bạn à, xem video <coughs> thấy hay và ý nghĩa các bạn có thể à, like chia sẻ mọi người cùng xem video và nhớ đăng ký kênh để xem những à, video về đồng quê những phần tiếp theo các bạn nhớ nhấn nút đăng ký nha cảm ơn các bạn